Đinh Nhân Thần lại là thiên tử xin chào người dân của ta Nay Đinh Nhân Thần lại là thiên tử quay đường lít à Ta là Hoàng Thượng Nhớ la chia sẻ ủng hộ Đinh Nhân Thần lại là thiên tử nha Nay Đinh Nhân Thần lại là thiên tử quay đường lít à Ta là Hoàng Thượng tập 8 Nhớ la chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho Đinh Nhân Thần lại là thiên tử sớm nhận quà khen Ai là fan một của Đinh Nhân Thần lại là thiên tử xin hỏi bình luận đó tự nhiên nay đến gia thọ lệ xin đỡ ca donate à, ta là hòa thượng tập tám á nhớ ủng hộ đến gia thọ lệ xin đỡ nha lên triều nhớ ủng hộ đến gia thọ lệ xin đỡ á trả dạ, lời phải một có tính chất thuận lợi xin lỗi xin lỗi bình luận nó tiền từ giờ vì sao gọi mình là đến chất thuận lợi xin lỗi gì bá chiều như gọi mình là đến chất thuận lợi xin lỗi gì ai là phải một có tính chất thuận lợi xin lỗi xin lỗi bình luận nó tiền nhớ ủng hộ tính chất thuận lợi xin lỗi từ đây đến năm tương lai được đời kiếp kiếp không phát hiện nếu như nhi thần nói tên của nhi thần cho ngài thiên đạo biết hay nghe thiên tử siêu nhiên ông phạt đại chuyện nào nghe thiên tử nhận luôn qua nốt cái tình nói như thần đó tên cũng không có hồn nếu như ngài thiên tử chính thức là đến gia thọ là thiên tử thiên giới thế chuyện đó ngài thiên tử siêu nhiên ông phạt mang tên thiên tử nghe suốt đời là thiên tử nghe đường đổi tên nghe tôi đi thiên tử nghe nghiền thông tin như lai chỉ xe ông hỏi đến gia thọ là thiên tử ai làm hai mẫu có đến gia thọ là thiên tử xin hỏi bình luận nói đi tự dư sao gọi mình là đến giới thọ là thiên tử nghe nhớ ủng hộ kênh đến cho thọ này xin đợi từ đây xin đến năm tương lai đời đời kiếp kiếp không hết cái này hiền Thái Trinh cho thọ lại xin đợi ra đường đất cho hay không? Nhớ like, chia sẻ cho đến cái kênh ủng hộ kênh để giúp cho Ninh Gia Thọ lại xin đợi sớm nhận một bạn hiền. Ai làm hay mẫu của Ninh Gia Thọ lại xin đợi xin lại bình luận cái tiền nhớ ủng hộ đến, đến với thảo lệ xin đỡ trở lại xin đến hôm tương lai là đời kiếp kiếp không mất tiền thái tin với thảo lệ xin đỡ ra đồ đến cho em nhớ like chia sẻ đồ đăng ký kênh đồ ủng hộ kênh để giúp cho tin với thảo lệ xin đỡ sớm nhận quả hiền ai là fan một của tin với thảo lệ xin đỡ nhớ bình luận đến cho hiền còn ai là ai là, ai không ngờ fan một của mình luận của hiền nhưng họ kênh tin ngài tin cho thọ lệ xin lỗi hiền từ giờ từ giờ sao gọi là ngài đến giáo phận thiên tử thấy ngài đến giáo phận lại lời thiên tử ra đường nít có hay không nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho ngài đến với thọ lại thiên tử sớm nhận quả khen ai là fan một của ninh với thọ lại thiên tử xin nợ bình luận nói tiền nhớ ủng hộ ngài đến với thọ lại thiên tử hiền nhóm họ ờ, đinh với thọ lại là thiên tử thấy đinh với thọ lại là thiên tử ra đồ nít tôi hay không thấy ngài đinh với thọ lại thiên tử ra đồ nít tôi hay không à, nay ngài đinh với thọ lại thiên tử chơi là ờ, ta là hoàng thượng tập 8 nhớ like chia sẻ rồi đến cái kênh ủng hộ kênh để giúp cho ngài đinh với thọ lại thiên tử sớm nhận quà khen cảm ơn youtube đã cho tôi nợ tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nợ tiếng Cảm ơn cộng đồng bạn đã ủng hộ kênh của Ninh Gia Thọ Lệ Thiên Tử. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn Tàu Phật đã cho lượng đăng ký của con lên. Cảm ơn ờ, Tàu Phật, cảm ơn Tàu Phật nhiều. À, hy vọng Tàu Phật uh, ờ, gán giúp cho kênh của Đinh của Đinh Gia Thọ Lệ Lệ Thiên Tử lên lượng đăng ký uh, Tàu Phật. À, hãy lên được lượng đăng ký nữa. À, con con sẽ tạ Tàu Phật cái nhiều. À, con mới nói gì hết mong Tàu Phật uh, tha lỗi cho con hiền nhưng họ đến cho thọ ngài đến cho thọ lệ xin lỗi à, hy vọng tàu phật ờ, gán giúp cho, cho cái kênh của con ờ, là đinh gia thọ lại là thiên tử ở tên youtube càng ngày càng nổi tiếng nghe chỉ uh, sớm nhận lúc là khen tàu phật hả mà con mà nhận được lúc uh, bạc uh, con uh, không biết nói gì hết uh, mong tàu phật có thể thay đổi cho con hiền có thể uh, uh, tha thứ cho con hiền do like chia sẻ ủng hộ đến gia thọ thiên tử hiền nhớ ủng hộ ừ, nhớ ủng hộ kênh ờ, ta he mọi người à, với cầu họ kiên gán ờ, giúp cho, cho cho kênh của con càng ngày càng phát triển đi lên hiền với gán giúp cho kênh của con càng ngày lượt đăng ký càng tăng lên hiền tập hợp với gán giúp uh, uh, cho con uh, sớm nhận quà khi tập hợp hãy mà con nhận được lúc quà thì con cảm ơn tập hợp cái nhiều á hy vọng uh, hy vọng uh, sắp nhận được lúc quà Lúc super vệ sinh lên chính là ta, Tôn Ngọc không chính là ta, Giá các Lộn chính là ta, Lũ Phó không chính là ta, luôn Sông Mã chính là ta, Giang Nam chính là ta, Kiểm Đế Thanh Dương chính là ta, Tinh Gia Thọ Đại là Thiên Tử, Thiên Tử quần đối Thượng Tiên, Thanh lớn nhất còn Ngọc Bàn Thượng nói Cha Thù Hoàng, Nhân Lai Chí Sở Mộ Đinh Gia Thọ Đại Thiên Tử Ai là fan mẫu của Ngài Đinh Gia Thọ Đại Thiên Tử xin hãy bình luận lá tiền với ủng hộ ngài tính gia thọ lệ thiên tử hiền tội đây đến đó nam tương lai là lời kiếm kiếm không mất này hết ờ, hết ờ, hết tập 8 ờ, hẹn gặp mơ sau hẹn gặp người dân của ta sao em nhớ họ đến với phần thiên tử hết tập 8 rồi bye bye thằng